Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021, tức ngày 14 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Dậu hôm nay là Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Tý Dậu tương phá nhắc nhở những người tuổi Tý trong ngày hôm nay không nên lơ là, bỏ qua cả những chi tiết nhỏ, Lời khuyên cho con giáp này chính là cần đối mặt với các thách thức bằng tất cả sự tập trung mà bạn có được ngày hôm nay. Khi bạn có thể dồn toàn bộ tâm huyết cho một mục đích nào đó thì mỗi ngày đi qua sẽ đều vô cùng giá trị và ý nghĩa đấy. Tỷ kiến khiến người tuổi Tý cảm thấy thiếu tin tưởng với những người xung quanh, nhưng đôi khi, sự hồng nghi là cần thiết. Tuy nhiên trong ngày thứ sáu này, bạn hãy thư giãn đi. Đừng quá căng thẳng hay đặt quá nhiều câu hỏi cho một vấn đề nào đó, có lẽ cứ thoải mái đón nhận thì hơn đấy. Ngũ hành tương sinh cho thấy vấn đề sức khỏe của của bạn khá tốt khi hệ miễn dịch được tăng cường nhờ vào việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Với những ai mới ốm dậy thời gian này cũng nhanh chóng hồi phục. Giờ tốt trong ngày, 10 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp xuất hiện giúp cho người tuổi Sửu trong thứ sáu này có những quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm. Chỉ cần bạn thấu hiểu được đối phương thì khi đó tình cảm của hai người sẽ ngày càng phát triển tốt và có cái kết đẹp. Thiên quan nhắc nhở những người tuổi Sửu trước khi bắt tay vào một dự án nào đó thì hãy đọc thật kỹ những giấy tờ, văn bản có liên quan để có thể hiểu những chi tiết được hướng dẫn trước khi bắt tay vào hành động. Sự vội vàng, hấp tấp không giúp ích gì cho bạn trong những lúc thế này đâu nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội hiếm hoi để bạn cải thiện vấn đề tài chính gặp nhiều bế tắc của bạn. Có thể trong ngày hôm nay người tuổi Sửu sẽ được ai đó hỗ trợ, dù là hình thức gì bạn cũng nhớ trân trọng những gì họ làm cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Ba, Tử vi tuổi Dần. Người tuổi dần luôn luôn là người biết chăm sóc cho bản thân mình, tuy nhiên ảnh hưởng của thương quan nên trong ngày hôm nay cần phải hạn chế những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Hãy cân bằng giữa nhu cầu bản thân và những người xung quanh, điều đó thực sự quan trọng trong một mối quan hệ lành mạnh. Đừng chỉ nghĩ đến mình mà thôi, Mộc, Kim Sung khắc nhắc nhở con giáp này rằng hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn di chuyển, nên thận trọng và đề cao tính an toàn ngày hôm nay. Ngoài ra, người tuổi dần cũng có thể có những cảm giác không tích cực cho lắm khi đối diện với những vấn đề diễn ra vậy nên tốt nhất là tuân thủ phương châm chậm mà chắc thì hơn. Theo Hải Thượng Lãn ông chỉ ra rằng, ngày 14 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này nếu không bạn sẽ gặp nhiều rủi ro đó. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Xem bói tử vi ngày mới, lục xung gây ra những xáo trộn trong cuộc sống của người tuổi mão, đó có thể là công việc hoặc đời sống tình cảm. Cảm xúc của bạn ảnh hưởng khá nhiều khi bạn không kiềm chế được chúng và dễ bị bộc phát ra ngoài. Trong ngày hôm nay, thực thần mang tới những điều tươi vui cho người tuổi mão. Việc tham gia những hoạt động tình nguyện thực sự mang lại những giá trị ngày hôm nay. Nhờ thế, chúng có thể giúp bạn đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh cũng như cho cuộc sống của chính bạn. Mộc Kim xuống khắc cho thấy trong ngày hôm nay những tin đồn thất thiệt có thể gây cho bạn những cảm xúc phức tạp, tuy nhiên mặt tích cực là chúng cũng khá thú vị và hài hước đấy chứ. Thái độ của bạn khi tiếp nhận tin đồn sẽ đem đến những tác động hoàn toàn khác. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Tý, năm, Tử vi tuổi Thìn. Theo tử vi thứ sáu, nhờ có lục hợp mang tới những điều vui cho người tuổi Thìn, điều đó giúp con giáp này cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người và bạn có thể thẳng thắn nói ra những ý kiến của bản thân khi cần bạn cũng cảm thấy rõ ràng hơn trong việc suy nghĩ, tư duy, việc bạn phân định, đánh giá vấn đề cũng tốt hơn trước rất nhiều. Chính quan báo hiệu trong ngày hôm nay bạn sẽ gặp được quý nhân chỉ cho bạn con đường phù hợp để bạn có thể cải thiện cuộc sống trong thời gian tới. Việc này thành công tới đâu còn phụ thuộc khá nhiều vào năng lực và cách bạn nắm bắt vấn đề đây. Ngũ hành tương sinh khuyến khích con giáp này cần phải bày tỏ tất cả những cảm xúc thật của mình dành cho ai đó trước khi mọi thứ trở nên quá trễ ngày hôm nay. Thái độ chủ động của bạn sẽ quyết định kết quả cuối cùng của mối quan hệ đấy, vậy thì hãy mạnh dạn lên thay vì ngại ngần, băn khoăn nhé. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi thứ sáu hôm nay cho thấy tam hợp là tín hiệu tốt cho biết người tuổi Tỵ sẽ có một ngày để thể hiện sức hút của mình. Chính vì thế đừng ngại ngần bắt đầu những cuộc trò chuyện thú vị và cho đối phương thấy bạn là một người đáng yêu như thế nào. Một chút tự tin, một chút táo bạo sẽ giúp bạn ghi điểm đấy. Chính tài cho thấy đường tài lộc của con giáp này trong ngày hôm nay khá tốt, có thể bạn nhận được tiền lương tiền thưởng, Tuy nhiên, đừng vì vừa nhận được tiền mà tiêu xài hoang phí để thỏa mãn sở thích cá nhân, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, bạn nên sống tiết kiệm hơn. Ngũ hành xung khắc cho thấy vấn đề sức khỏe không được tốt, có thể vì chế độ ăn uống của bạn đang không phù hợp, con giáp này đang tùy hứng, thích gì ăn ấy, thiếu kiểm soát. Bản mệnh nên sống có kỷ luật và nền nếp hơn để có thể phòng tránh một số bệnh liên quan. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, 7. Tử vi tuổi ngọ, thiên tài giúp sức hỗ trợ người tuổi ngọ vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc, có thể trong ngày hôm nay sẽ có người giúp đường tài lộc của bạn ngày càng vững chắc hơn, vượt qua một số khó khăn hiện tại. hòa Kim xung khắc cho thấy chuyện tình cảm trong ngày thứ sáu này không như ý, có thể vợ chồng xảy ra cãi cọ, những cặp đôi gây ra mâu thuẫn vì sự quan tâm, chăm sóc của hai người không tương đồng. Nếu có vấn đề gì nên thẳng thắn chia sẻ, đừng giấu trong lòng vì chuyện nhỏ nhưng tích tụ lâu sẽ trở thành chuyện lớn đấy nhé. Sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng với người tuổi ngọ ngày hôm nay, chính vì thế hãy tạo thói quen sống khoa học, hợp lý nhằm chăm sóc cho cơ thể thêm khỏe mạnh, Đừng lười biếng nhé, thói quen đó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến thể chất và tinh thần của bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, 8. Tử vi tuổi Mùi. Đừng để thiên quan hay bất cứ chủ đề nào làm khó con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này. Hãy thẳng thắn chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải với bạn bè và lắng nghe những góp ý của họ. Điều đó sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề đó đồng thời giúp mối quan hệ ngày càng được bền chặt. Ngũ hành tương sinh cho thấy con giáp này có cơ hội nhận ra rằng mình đang cùng chung chí hướng với một nhân vật quan trọng nào đó, và điều này giúp cho công việc của bạn sẽ có người nâng đỡ. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, thứ sáu này người tuổi mùi nên lưu ý kiêng cự trong thời gian này, khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Nên đặc biệt lưu ý là việc kỵ nhất bao gồm chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường đóng hòm để sẵn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, 9. Tử vi tuổi thân, Tử Vi ngày mới 12 con giáp, nhờ có tam hội mà một số việc khó khăn mà con giáp này đang gặp phải sẽ có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Nhìn chung, mối quan hệ xung quanh hài hòa giúp bạn cảm thấy tự tin hơn về chính mình. Thứ sáu này nhờ có chính ấn che trở nên người tuổi thân cảm thấy vô cùng thoải mái với một tốc độ chậm rãi, an toàn. Đừng quên rằng hành trình cũng quan trọng không kém gì điểm đến và qua mỗi bước đi bạn đều tận hưởng được những điều thật giá trị của cuộc sống đây. Kim khí vượng có thể mang tới tiền bạc cho con giáp này trong ngày hôm nay như là một khoản hỗ trợ, tiền lương, thưởng, nhờ đó mà người tuổi thân có một ngày khởi sắc. Bạn lại nuôi thêm niềm tin mới và cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, 10. Tử vi tuổi dậu. Trong ngày hôm nay, người tuổi dậu thường suy nghĩ nhiều hơn thường lệ về cuộc sống đang diễn ra và có phần cảm thấy hoang mang. Con giáp này nên kiểm soát cảm xúc, nhìn thẳng vào tình hình để lên kế hoạch cho tương lai rõ ràng hơn để bạn cảm thấy vững tin hơn. Nhờ có thiên ấn mà sức sáng tạo của người tuổi dậu có thể đưa chính bản thân họ đi qua mọi rào cản ngày hôm nay. Vậy thì hãy để những ý tưởng sáng tạo thú vị mà bạn này lên trong đầu trở thành cứu cánh, mang đến cho bạn những phút giây thực sự thú vị, ý nghĩa trong ngày đầu tuần này nhé. Kim khí vượng cho thấy vấn đề sức khỏe của con giáp này đang đi xuống. Hãy hạn chế thức khuya hay ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ có gas. Nếu bạn vẫn đang cày phim vào mỗi tối thì nên bỏ ngay thói quen xấu đang ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của bạn đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, 11. Tử vi tuổi tuất Dậu tuất tương hại khiến người tuổi tuất dễ bị rơi vào tình huống khó xử, có thể do bạn tự gây ra hoặc ảnh hưởng của hoàn cảnh. Con giáp này nên cân nhắc tránh đưa ra những quyết định vội vàng, quá cảm xúc trong ngày này. Chính quan giúp cho công việc của con giáp này, trong thứ sáu trở nên suôn sẻ hơn nhưng bất kể điều mà người tuổi tuất được học là gì đi nữa thì ngày hôm nay cũng không phải là dịp tốt để chia sẻ mọi thứ. Hãy học cách bày tỏ ở thời điểm phù hợp, như thế thì tác dụng của chúng mới tích cực. Ngũ hành tương sinh là điểm báo tốt liên quan đến sức khỏe của người tuổi tuất, có thể thời gian vừa qua bạn rất lo lắng, nhưng giờ đây bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát và điều đó giúp cho vấn đề sức khỏe được cải thiện. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ, 12, Tử vi tuổi Hợi. Kiếp tài nhắc nhở con giáp này đừng lo lắng nếu một người nào đó dồn những cơn tức giận lên mình nhé. Có lẽ họ đang bực tức với một điều gì đó thay vì với chính bạn. Hãy để thái độ bao dung, điềm tĩnh giúp bạn xử lý mọi việc này một cách tốt nhất nhé.